và thằng Polentina và thằng Lất thì anh em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 21 giờ ngày 15 tháng 4 nha anh em là ngày thứ bảy thì um, hiện tại trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh á, thì anh em cũng thấy thằng Tottenham đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 53 điểm sau 30 vòng đấu thì anh em thấy đang đứng trên đang uh, đứng dưới thằng vị trí top 4 là thằng MU đang có 56 điểm sau 29 vòng đấu thì nếu mà cái trận này Tottenham có thể thắng và vươn lên cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thì um, Tottenham nếu thắng trận này sẽ có 56 điểm và bàn thắng dương là tới mười mấy bàn thì có thể cách xa thằng MU à, um, với cái vị trí là bàn thắng nhưng mà điểm thì vẫn bằng thì um, mùa này Tottenham cũng muốn có một cái vị trí thứ hạng trên bảng xếp hạng để mùa sau có thể thi đấu C cúp C1 nha anh em thì uh, còn bên phía Bournemouth thì anh em thấy Bournemouth đang có vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 30 điểm sau 30 vòng đấu. Thì anh em thấy Bournemouth đang chưa có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng đâu nha anh em. Thì hiện tại anh em thấy vị trí thứ 18 hoặc là 10 9 trên bảng xếp hạng thì đang có 27 và 25 điểm. Thì thằng Bournemouth chỉ mới có được có 30 điểm nhưng trong khi đó Bournemouth đang gặp Tottenham khó trong trận này. Thì Bournemouth sẽ quyết định tấn công, không có bàn thắng thì Bournemouth sẽ bị thủng lưới rất là nhiều bàn trong cái trận này. Thì Bournemouth muốn có được cái vị trí an toàn á, thì phải lên tầm 33 đến 35 điểm thì nắm chắc cái vị trí an toàn để trụ lại ngoài hàng Anh đá trong mùa sau nha anh em. Mà sẽ tiến vào cái thành tích gần nhất của hai đội. Thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em, đó là Tottenham thì anh em thấy Tottenham trong 10 trận gần nhất thì Tottenham chỉ thắng được 4 trận và hòa 3 trận để thua 3 trận. Thì nếu mà tính theo cái phong độ 5 trận gần nhất của Tottenham á, Tottenham toàn hòa và thắng chứ chưa để thua nha anh em. Thì anh em thấy mới vừa thắng thằng Brighton với cái tỷ số là 2-1 trong khi đó thằng Brighton đang có một cái um, phong độ cực kỳ tốt trong cái mùa giải hiện tại 2022 2023 luôn nha anh em. À, trước đó thì để hòa Everton với cái tỷ số là một điều, trước đó hòa thằng Southampton với tỷ số là 3 điều và thắng Nottingham Forest với tỷ số là 3-1. Nói chung cái mùa này Tottenham đá cũng không có hay cho mấy nha anh em. Trong khi đó cái mùa rồi là sự tỏa sáng của Son Heung-min và Harry Kane cỡ nào nhưng cái mùa này hai cầu thủ này nó đang bị um, giống như mà bị um, tinh thần áp chế vậy anh em, không có sự đột phá, không có sự hay ho gì trong cái mùa giải này của Tottenham luôn còn bên phía đội sân khách đó là Bournemouth thì anh em thấy Bournemouth trong 10 trận gần nhất thì Bournemouth đã thắng được 4 trận nè để hòa một trận trước Newcastle nè và để thua 5 trận thì anh em thấy thằng Bournemouth thì cái phong độ trong cái mùa này của thằng Bournemouth không có tốt cho mấy nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích chơi trên sân nhà của Tottenham cái phần đáng chú ý nhất cho tất cả anh em trong cái trận này á, thì anh em thấy đây anh em thấy phần đáng chú ý nhất trong trận này cho tất cả anh em thì anh em thấy đây Hiện tại là thằng Tottenham đang chơi trên một cái sân nhà đã đã thắng hết 4 trận liền đây anh em thấy thắng 4 trận và để hòa một trận trước AC Milan trên đấu trường cúp C1 thì nếu mà anh em thấy trong 4 trận gần nhất á, của Tottenham chơi trên sân nhà của mình cực kỳ tốt luôn nha anh em thì anh em thấy không đó trong 4 trận gần nhất thì Tottenham nó đã thắng hết 4 trận trên sân nhà trên sân nhà thắng với cái cách biệt từ hai bàn đổ lên không thì anh em có thể đầu tư vào cái mã Tottenham hoặc là cái mã tài thì nó cũng rất là ok trong cái trận này luôn đó thì à, còn thành tích mà chơi trên sân khách của thằng à, à, Bournemouth thì anh em thấy Bournemouth thành tích chơi trên sân khách thì trong năm trận gần nhất thì Bournemouth nó chỉ thắng được đúng có hai trận thôi anh em thắng trước thằng Leicester City 1-0 nè thắng trước thằng Wolverhampton với tỷ số là 1-0 và để thua Aston Villa để thua Arsenal và để thua vào Brighton thì phong độ của thằng Bournemouth trong cái mùa giải này và nó không tốt cho mấy nhưng mà nếu mà tính theo cái phong độ như vậy cũng gọi là trung bình rồi nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thành tích mà đối đầu giữa thằng à, Tottenham và thằng Bournemouth thì anh em thấy trong cái thành tích đối đầu của thằng Tottenham và thằng Bournemouth thì anh em thấy trong 3 lần đối đầu gần nhất, 4 lần nha anh em, 4 lần đối đầu gần nhất thì Tottenham nó đã thắng hết hai lần và để thua một lần do trận đó Tottenham bị hai thẻ đỏ anh em thấy đây. Trận này Tottenham bị hai thẻ đỏ nè. Đó. Và cái trận này là 2019 lần. Nhưng mà nếu tính theo cái phong độ lượt đi lượt đi mà trên uh, Cúp ngoại hạng Anh thì anh em thấy Tottenham ăn thằng Bournemouth với tỷ số là 3-2 trên sân nhà của Bournemouth luôn. Thằng trước đó thì không đều. Thì hai thằng này đá trung bình tỷ số của nó hai trận tài, hai trận xỉu thì tài xỉu. Mình phải chờ đội hình ra sân mình mới cập nhật cho tất cả anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận mà gần nhất cho tất cả anh em xem là trận đó Tottenham ăn với tỷ số là 3-2. Đây. Thì anh em thấy cái trận này Tottenham ăn với cái tỷ số là 3-2 nè. Đó, anh em thấy chưa? Ăn 3-2 nhưng mà mã kèo trong trận đó thì Tottenham nó đã chấp 0,75 nè anh em chấp 0,75 trong cái trận lượt đi trên sân nhà của thằng Burnham thì lượt về tỷ lệ kèo nó sẽ là bao nhiêu đó mình sẽ phân tích cái tỷ lệ kèo lượt về sao cho tất cả anh em thì anh em thấy trong trận đó cái đội ghi bàn đầu tiên là cái đội chủ nhà là thằng Burnhamau ghi bàn hai bàn thắng đầu tiên và Tottenham nó đã gỡ lại trong ba bàn trong hiệp 2 đó anh em thấy cái phong độ của Tottenham cực kỳ tốt thì anh em thấy trong cái trận đó sơ đồ mà đội hình ra sân á thì bên phía Tottenham chơi với sơ đồ là 352 hàng công cao nhất là Son Heung-min, Harry Kane nè phía dưới thì có Roya nè, Ship nè uh, à, ờ, Bissouma nè anh em thấy nói chung cái trận đó Tottenham cũng tung qua với cái đội hình chưa mạnh nhất của mình thì hiện tại bây giờ Tottenham vẫn có cái đội hình đang rất là hay trong mùa giải hiện tại còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy góc trong cái trận đó cực kỳ nhiều luôn nếu mà anh em đầu tư trong cái mã kèo trong trận này á, nếu mà mã kèo lợi thế nhất là cái mã kèo góc nè anh em thấy nè đây góc trong cái trận đó 19 quả góc dành cho thằng Tottenham và chỉ có hai quả góc dành cho thằng Burnham thôi đây góc của thằng Tottenham thì anh em thấy tới 19 quả góc chưa đó anh em có thể đầu tư vào Tottenham chấp góc hoặc là anh em đầu tư vào cái mã tài góc của Tottenham thì cái tỷ lệ anh em thắng full kèo rất là cao thì đó là cái phần kèo góc trong cái trận Tottenham thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em xem thì anh em thấy trong cái trận này nhà cái đang đánh giá cực kỳ cao thằng Tottenham đưa với cái mã kèo là chấp 0,25 đây anh em thấy nha thì anh em thấy trong cái lượt đi của thằng uh, trong cái lượt đi của thằng uh, Tottenham mà đấu trên sân nhà của thằng Bournemouth thì Tottenham chỉ chấp có cái mã kèo là 0,75 nhưng mà lượt về Tottenham đang chấp với cái mã kèo là 1,25 thì tài xỉu á, tài xỉu là 2,75 nè. Đó, tài xỉu mình không cho tất cả anh em vào cái mã tài xỉu vội nhưng mà mình có thể cho tất cả anh em nằm Tottenham được nha. Đây. Anh em có thể nằm Tottenham được thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm Tottenham nhưng mà anh em phải nên nhớ anh em nên nhớ là cái vấn đề là mình sẽ không cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là 1,25 nhưng mà anh em nào chơi trang á thì mình sẽ chờ cho anh em ra trận đấu nó ra sân tụt xuống còn một quà thì mình sẽ cho anh em vào cái tỷ lệ kèo thằng Tottenham chấp 1 thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao nếu mà anh em nằm ma kèo Tottenham chấp 1 nè đó anh em thắng rất là cao luôn nha đó là cái phần mà anh em lợi thế khi anh em chơi trang anh em có được những cái vấn đề mà anh em à, à, chơi trang anh em có được cái lợi thế là giống như anh em có thể chờ kèo tuột kèo hạ đồ các kiểu luôn thì mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này thì anh em thấy đây đây là cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn nha thì đây anh em thấy hiện tại là mình đã chốt cho tất cả anh em là bốn cái mã kèo đây anh em thấy nếu mà cả trận anh em cứ vào cái mã kèo là Tottenham chấp 1 cho mình nha. Đây là đội chủ nhà Tottenham chấp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo Tottenham chấp 1 cho mình nha. Đó. Anh em vào cái mã kèo Tottenham chấp 1 và nguyên trận á, anh em thấy giống như mình mới vừa phân tích cho tất cả anh em rồi là góc trong cái trận đó tới 10 21 quả góc thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc được nha. Đây, tài gốc thì nó có chỉ 9.5 thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài gốc nguyên một trận 9.5 hoặc là anh em có thể nằm thằng Tottenham chóc gốc nguyên trận được đó còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay cho mình thì tài 0,75 hiện tại tài hiệp 1 nó đang là một trái hoặc là 1,25 nhưng mà tại sao mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo là 0,75 này à, anh em thấy cái mã kèo 0,75 này thì giống như mà nó chờ cái trận đấu ra sân khoảng 15 phút 10 phút nó chưa có bàn thắng thì anh em vào cái mã kèo 0,75 này thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao còn à, nếu mà nó có bàn thắng thì ok mình không có thua mất gì mình phải sợ anh em mình cứ ngồi gọng nếu mà nó có bàn thắng thì mình sẽ chờ mình đánh rung còn nó không có bàn thắng thì anh em vào cái mã kèo tài hiệp 1 0,75 tỷ lệ anh em đánh thắng cũng rất cao còn cái mã tài góc hiệp 1 4.5 anh em vào mạnh cái mã tài góc hiệp 1 4.5 cho mình đây đó anh em vào mạnh cái mã tài góc hiệp 1 4.5 và cái tài góc à, nguyên trận 9.5 đây chủ yếu là anh em vào hai cái mã kèo này mạnh tay cho mình đây đây anh em vào hai cái mã kèo này mạnh tay cho mình nha đó anh em vào hai cái mã chủ yếu là hai cái mã kèo mà mạnh nhất trong cái trận này là anh em vào hai cái mã tài góc hiệp 1 và full trận cái này anh em chỉ cần vô nhẹ thôi anh em bằng vô nhẹ cái phần kèo tài trận và tài uh, trên trận còn góc anh em vô mạnh tay cho mình hai cái mã kèo góc này đó đó là bốn cái phần mà mình uh,